rồi xin chào tất cả anh em đặc biệt là những anh em nào mà đang làm tay cái thì à, anh em à, xem video anh em à, có thấy cái bộ hột tài xỉu mà bên tôi muốn chia sẻ cho anh em nó hay hay là nó phù hợp với sân chơi của anh em thì anh em liên hệ với tôi để sở hữu cho mình cái bộ hột tài xỉu mà nó ưng ý nhất Đấy. nó phù hợp nhất so với sân chơi của anh em Đấy. thì uh, tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi lại chia sẻ cho anh em những cái bộ hột tài xỉu mới nhất không tang hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi Đấy, cơ sở sơn tài xỉu ở bên xe miền tây Đấy, chuyên cung cấp cho anh em những cái đồ chơi tài xỉu bầu cua Đấy. và đặc biệt là chuyên cung cấp cho anh em những cái bộ hột tài xỉu để anh em đi lắc cái anh em đạt hiệu quả cao và cái tỷ lệ ăn độ của những cái bộ hồ tài xỉu bên tôi Đấy, của những bộ hồ tài xỉu bên tôi là cực kỳ cao nhá đó tỷ lệ đi khôn tỷ lệ ăn độ của cái bộ hột khá là cao thì uh, ngoài ra bên tôi còn làm những cái bộ hồ tài xỉu mà nó theo ý của anh em Đấy, đây chính là hai cái bộ hồ tài xỉu mà khách đã đặt tôi đặt tôi làm thì đây như anh em thấy đây là cái bộ hột tài xỉu đây không phải là bằng nhựa anh em nhé đây chính là cái bằng cái hột hột uh, hột uh, bằng cái quả pizza ấy. quả pizza trắng ấy. Đấy. đây quả pizza trắng và đây chính là hột tài xỉu trong suốt Đấy, hột tài xỉu trong suốt anh em thấy còn uh, đây trong này là đang à, rất là nhiều những cái bộ hột tài xỉu khác nhau đấy thì à, anh em theo dõi cái kênh của tôi thì là anh em cũng đã biết là tôi giới thiệu cho anh em những cái bộ hột như thế nào rồi đấy thì à, anh em có thể tham khảo trên video trên cái kênh của tôi thì đến sơ qua những cái bộ hột tài xỉu bên tôi đang có thì là có bộ tam sắc này có bộ hột cây này Đấy, có bộ ờ, hồ tài xỉu 73 này Đấy, bộ lắc tài lắc ờ, lắc tài là nhanh Đấy, lắc mạnh là xỉu Đấy, còn à, cái bộ bộ 2020 này bộ 2020 thì cũng khá là quen thuộc với những anh em với nhiều anh em đang lắc cái nhé bộ hồ cũng làm mưa làm gió còn một số hồ nữa Đấy, thì anh em nào mà cứ đến cơ sở thì là anh em có thể được test tất cả những cái bộ hột làm sao mà nó vừa tay anh em nhất thì là anh em lựa chọn nó anh em về anh em đi lắc đảm bảo cho anh em luôn là cái hiệu quả của nó mang lại cho anh em cực kỳ cao đó thì ờ, ngày hôm nay tôi ờ, muốn chia sẻ cho anh em một cái bộ hột tài xỉu mà mới cho ra mắt anh em thôi Đấy, nó là hàng độc quyền Đấy, và nó có sự khác biệt so với những cái bộ hột tài xỉu khác à, thì uh, khác biệt như thế nào thì đây anh em theo dõi cùng với tôi bước này vào đã thì uh, riêng về cái tăng tích của nó thì là anh em không cần phải không cần phải kiểm tra nhiều Đấy, anh em đến sân chơi là anh em cứ kiểm tra một mạch anh em chơi thôi Đấy, bao cho anh em cả trẻ hồi nhé đó thì uh, cái video này tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái bộ hồ tài xỉu đó chính là cái bộ hồ tài xỉu tam sắc Đấy. bộ hồ tài xỉu tam sắc độc quyền ở cơ sở tôi và cái bộ hột này nó khác so với những cái bộ hột thường như thế nào Đấy. thì anh em có thể so sánh thì cái bộ tam sắc này đó chính là cái mặt con tam đó, đó chính là mặt con tam Đấy, anh em xem mặt con tam của nó thì là nó thành dấu sắc Đấy như anh em nhìn thấy thì là nó sẽ thành dấu sắc Đấy, còn khi mà anh em so sánh với hột thường hột chợ hay là những cái bộ hột mà anh em thường mua ấy, thì ờ, thường mua ở chợ ấy, thì là nó con tam của nó sẽ thành dấu huyền Đấy, tại vì đây là cái bộ hột tài xỉu do chính tay tôi làm thì là ờ, tôi tôi uh, cho nó một uh, kiểu khác hoàn toàn so với những cái bộ hột ở trên thị trường có đấy. đây chính là cái hàng độc quyền ở bên cơ sở tôi đấy. và hiện nay chỉ có một cơ sở tôi đấy, làm cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này đấy, để chia sẻ cho anh em để cho anh em có những cái bộ hồ tài xỉu hay nhất anh em đi lắc nhé đấy thì anh em mua hàng bên tôi anh em không ngưng anh em gửi về hột như thế nào anh em gửi về đấy, tôi sẵn sàng đổi lại cho anh em đấy, bao giờ anh em còn thấy ưng ưng thì anh em lấy còn không ưng anh em trả về nhé đó anh em test thoải mái luôn Đấy, thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này xem là nó như nó đi như thế nào Đấy. và cái tỷ lệ của cái bộ hột này nó có khôn hay không nhé. thì bây giờ tôi vào test cho anh em Đấy, test cho anh em thì uh, trước tiên tôi vào tôi sẽ lắc cho cái bộ hột này thì nó đi đều đi Đấy, đi đều thì cái bộ hột này bao cho anh em đi đều 90 phần trăm anh em Đó. xỉu này 80 90 phần trăm đứng là tài hoặc tài ba bốn năm Đó, xỉu tài Đó. rất là hiệu quả đúng không anh em nó đi rất là đều Đấy, còn anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột và muốn sở hữu cái cách lắc mà rút đài những xỉu được của cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì là anh em cứ có trong tay cái bộ hột tài xỉu tam sắc này thì anh em sẽ được chia sẻ Đấy, với cái cách lắc hiệu quả vô cùng hiệu quả anh em đi lắc nhé thì không biết là anh em mua hột ở đâu anh em mua hột như thế nào thì anh em mua hột thì người ta có chỉ cho anh em cái lắc hay không tất nhiên là hột làm đấy, tất nhiên là hột làm hột người ta làm hay hột tôi làm hay là hột bất cứ ai làm đi chăng nữa thì là người ta sẽ nghiên cứu về cái bộ hột đấy rồi và cái cách lắc thì là người ta sẽ chia sẻ cho anh em đấy còn anh em nào mà mua một hột mà không được chia sẻ cách lắc đấy anh em chỉ mua hột về thì thà anh em mua hột chậm anh em về anh em chơi còn hay hơn nhé đấy tôi mới chia sẻ nhỏ cho anh em thôi anh em mua hột phải được phải được uh, chia sẻ cho cái cách lắc của cái bộ hột tài xỉu đấy tại vì mỗi bộ hột tài xỉu nó đều có cái cách lắc khác nhau đấy, anh em làm cái bộ hột này thì nó sẽ khác so với những cái bộ hột mà tôi làm của cái không có cái bộ hột nào mà lắc giống bộ hột nào cả nó chỉ cần lệch một tí thôi là cái bộ hột nó sẽ đi khác rồi nên là cái khâu mà tìm ra được cái cách lắc của nó cũng khá là mệt mỏi nhá đấy thì uh, bây giờ tôi vào tôi sẽ test tiếp cho anh em cái bộ hột tài xỉu tam sắc này đấy, xem là nó đi như thế nó đã đạt nó đã đạt hiệu quả và nó đã đủ tiêu chuẩn cho anh em sở hữu nó anh em đi đắc chưa nhé Đấy, thì uh, nó hột nó đi đều thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ cho anh em Đấy, giữ cho anh em chén tài chén xỉu thì cái giữ tài hay là giữ xỉu thì nó đều như nhau hết thôi Đấy, nói để cho anh em biết không thì anh em lại bảo, uh, chỉ nói cho anh em cái cách lắc mà giữ tài thôi còn cái cách lắc giữ xỉu thì là không nói thì là khi mà anh em lắc tài hay là anh em lắc xỉu thì là cái cách lắc mà tôi chia sẻ cho anh em ấy thì là nó lá tài lá xỉu nó đều nhau hết đấy bây giờ tôi đang ờ, đứng là tài cho nó về xỉu đi đấy, cho nó về xỉu đi cho nó về xỉu thì ờ, tôi sẽ giữ xỉu cho anh em nhá giữ xỉu cho anh em thì cái thế hột này cũng rất là khó để cho anh em giữ được xỉu này đấy, đấy như tôi sẽ thử cho anh em đó ba ba bốn này một ba sáu này 126 này thì cái chén này nó lên tài Đấy thì giữ cho anh em được bốn chén thì à, chén này nó lên 236 đấy thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hồ tài xỉu tam sắc này đấy, nó là hàng độc quyền với cơ sở tôi cơ sở tôi ở bên xe miền Tây tôi là Sơn Tài Xỉu anh em cứ liên hệ với tôi qua hai số điện thoại trên màn hình thì anh em gặp tôi để anh em tôi sẽ tư vấn cho anh em thêm những cái bộ hồ tài xỉu khác nữa thì ờ, video này tôi làm đến hết chào tạm biệt cả anh em anh em xem video mình lên kênh chào anh em